Chào mừng vâng, các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV Nhận định nhanh kết quả trước trận đấu Vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 3 sẽ diễn ra cặp đấu tại bảng B giữa U20 Qatar và U20 Iran Đây là hai đội nằm chung bảng B cùng U20 Việt Nam và U20 Úc một bảng cực kỳ khốc liệt đến tận phút chót bên cạnh U20 Úc thì tất nhiên U20 Iran được đánh giá cao nhất trong bảng đấu do vị thế hiện tại của bóng đá Iran ở khu vực lẫn thế giới nhưng xét về riêng cấp độ U20 thì Iran chưa chắc gì đã thuộc diện hàng đầu châu Á bằng chứng họ mới 4 lần vô địch U20 châu Á mà lần gần nhất là năm 1976 nhưng không vì thế mà xem thường U20 Iran ở ở giải đấu lần này, nhất là khi bốn đội vào vòng bán kết sẽ có sức tham dự FIFA U20 World Cup năm 2023 diễn ra vào tháng 5 tới. Tại vòng loại trước đó, U20 Iran thể hiện vô cùng thuyết phục toàn thắng 3 trận ghi 11 bàn và không thủng lưới lần nào. Bên kia sân bóng đá Qatar tính cấp độ đội tuyển trẻ mới thực sự phát triển mạnh trong vài chục năm trở lại đây. U20 Qatar giành chức vô địch năm 2014 và hai lần giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup. Vì vậy, nếu xét về cấp độ U20 và đội tuyển quốc gia thì Iwata chưa chắc thua kém Iran tỷ lệ chấp 1 phần 2 kết quả sẽ là 3-1 cho Iran cảm ơn các bạn đã xem video này hãy luôn đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại